Trung Quốc phát cảnh báo cao nhất với bão Bavi, cây cối ngã đổ trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc đã phát cảnh báo cao nhất đối với bão Bavi khi cơn bão này dự kiến đổ bộ vào các tỉnh Đông Bắc trong hôm nay. Còn đài truyền hình Trung ương Triều Tiên có một động thái hiếm thấy khi cập nhật tình hình bão cả đêm. Sáng ngày 27 tháng 8, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo đỏ cao nhất trên thang 4 màu đối với bão Bavi. Đây là cơn bão số 8 dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Theo dự báo, bão Bavi sẽ di chuyển về hướng Bắc với tốc độ từ 40 tới 50 km h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển nằm giữa thành phố Đông Cảng thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và tỉnh Pyeonggan Bắc của Triều Tiên. Lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng 8, cơn bão được ghi nhận nằm cách biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên khoảng 195 km về phía nam, với sức gió tối đa 136,8 km/h ở vùng gần tâm bão. Tại Triều Tiên, nước này đang giữ cảnh giác cao độ theo hãng tin Reuters, đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đã có động thái được cho là chưa từng có khi tường thuật về tình hình bão cả đêm, với hình ảnh cây cối bị ngã đổ và các mảnh vỡ trên đường. Chuyên gia Martin William đến từ trang 38 Not chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên nói rằng, thông thường các chương trình trên truyền hình Triều Tiên kết thúc khoảng 22 giờ 30, nhưng ngày 26 tháng 8 đã phát cả đêm, xuyên suốt tới sáng ngày hôm sau để cập nhật tình hình bão. Tại Hàn Quốc, nước này cũng duy trì cảnh giác cao độ với bão Ba Vi, khi một trong những trận bão mạnh nhất trong năm 2020 tấn công đảo Jeju ở phía nam Hàn Quốc vào chiều ngày 26 tháng 8. Sóng lớn cũng ập vào nhiều khu vực ven biển dọc bán đảo Triều Tiên. Đài Global Television Network dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, các dự báo trước đó cho thấy bão Ba Vi sẽ tấn công ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc là Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang, khiến chính quyền các địa phương cảnh giác cao độ. Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc phát cảnh báo đỏ cấp cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp đối với bão Ba Vi. Mặc dù cường độ của bão Ba Vi dự kiến sẽ suy yếu sau khi đổ bộ, song cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay trong khu vực dự kiến sẽ đổ bộ vào cả ba tỉnh ở Đông Bắc Trung Quốc. Hiện tại, đây là giai đoạn quan trọng để thu hoạch các loại cây trồng như lúa, ngô và đậu tương. Bua An Hồng, giám đốc dự báo của Cục Khí tượng Trung ương cho biết thiệt hại về mùa màng sẽ ảnh hưởng xấu đến sản xuất sau này và chúng ta phải có biện pháp phòng ngừa. So với các khu vực ven biển phía đông nam Trung Quốc, bão hiếm khi xuất hiện ở khu vực đông bắc và bão đổ bộ lên phía bắc có nhiều khả năng gây thiệt hại nhiều hơn. Nhà phân tích khí tượng Zhang Juan cho biết, sở dĩ bão có thể gây thiệt hại nhiều hơn là do khu vực phía Bắc chưa đủ kinh nghiệm trong việc chống chọi với bão. Và một khi bão ở phía Bắc gặp không khí lạnh, nó sẽ gây ra những trận mưa lớn hiếm có. Một cơn bão tương tự đã từng đổ bộ vào khu vực Đông Bắc và gây ra thiệt hại trên diện rộng cho mùa màng ở đó khi các trận mưa lớn do bão Ba Vi gây ra chuẩn bị tàn phá nông nghiệp và sông ngòi của khu vực. Các cơ quan địa phương và trung ương cấp tập ứng phó, đưa ra cảnh báo sớm và triển khai lực lượng để giảm thiểu thiệt hại. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc đã nâng cấp phản ứng khẩn cấp về phòng chống bão lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 vào ngày 27 tháng 8 đồng thời kêu gọi các khu vực bị ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Ba Vi và chuẩn bị ứng cứu khẩn cấp. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, các đội cứu hỏa của cả ba tỉnh vùng Đông Bắc đã sẵn sàng phục vụ hơn 20.000 lính cứu hỏa và tổng cộng 329 thuyền cứu hộ đã được triển khai tại 47 trạm. Do lượng mưa lớn có thể ảnh hưởng đến hầu hết lưu vực sông Sông Leo, nên ngày 25 tháng 8, Ủy ban Thủy lợi Sông Leo đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt. Ở những thành phố có cảnh báo cao, các trường học, văn phòng, cơ sở kinh doanh, và các cuộc tụ tập đông người ngoài trời đã bị đình chỉ. Cơn bão số 8 năm nay đã buộc nhiều trường trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo ở Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm phải đóng cửa tạm thời. Sở Giáo dục Trường Xuân đưa ra thông báo vào tối ngày 26 tháng 8, yêu cầu tất cả các phòng giáo dục địa phương và các trường chuẩn bị ứng phó bão, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Thông báo cho biết, các trường học có thể điều chỉnh kế hoạch giảng dạy hoặc tạm đóng cửa tùy theo sự thay đổi của thời tiết. Tỉnh Cát Lâm đã phát động ứng phó khẩn cấp với bão. Bão Ba Vì cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ tàu hỏa ở Đông Bắc Trung Quốc. Công ty đường sắt Thẩm Dương phải tạm dừng 108 chuyến tàu để đảm bảo an toàn cho hành khách. Tại Trường Xuân, 8 chuyến bay đã bị hủy vào 8 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 8, đồng thời hủy một chuyến tàu trong các ngày 27, 28 tháng 8. Bão Ba Vì dự kiến sẽ mang theo gió và mưa lũ đến vùng Đông Bắc Trung Quốc. Bão số 4, vì sao quốc tế lấy địa danh Sơn Ca để đặt tên bão? Cơn bão số 4 đang tiến vào Bắc Trung Bộ có tên Sơn Ca tên quốc tế là Sonka. Trước đó có nhiều cơn bão được quốc tế đặt theo tiếng Việt như Côn Sơn, Sông Đà, Ba Vì, Trà My, Hạ Long, Vàm Cỏ. Vậy vì sao quốc tế lấy địa danh của Việt Nam để đặt tên bão? Theo thống kê, mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 80 cơn bão. Trong đó, Bắc Bán Cầu là nơi hình thành bão nhiều nhất, chiếm 73% tổng số cơn bão toàn cầu. Bão thường xuất hiện tại 8 vùng biển, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông Việt Nam. Mỗi năm bình quân hình thành khoảng 30 cơn bão, chiếm 38% tổng số cơn bão trên toàn cầu. Khu vực Đông Bắc Thái Bình Dương mỗi năm có 14 cơn bão, chiếm 17% tổng số cơn bão trên toàn thế giới. Bắc Đại Tây Dương, bao gồm cả vùng biển Caribe và vịnh Mexico bình quân mỗi năm có 9 cơn bão. Những nước chịu ảnh hưởng nhiều bão nhất thế giới là Philippines, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Bangladesh, Úc, Mỹ, Mexico và một số nước khác thuộc vùng biển Caribe. Có rất nhiều băn khoăn, bão được đặt tên từ bao giờ và ai là người đặt tên cho bão? Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, việc đặt tên các cơn bão nhiệt đới được thực hiện từ đầu thế kỷ 20. Việc này nhằm tạo thuận lợi cho việc liên lạc giữa các nhà dự báo thời tiết và công chúng trong việc theo dõi cảnh báo, tránh nhầm lẫn giữa các cơn bão. Trước đây, việc đặt tên cho các cơn bão do cơ quan dự báo khí tượng của Hải quân Hoa Kỳ thực hiện và cơ quan này đánh số cho từng cơn bão trong từng mùa mưa bão theo nguyên tắc lấy ngày cơn bão xuất hiện để đặt tên cho bão. Sau đó, Hải quân Hoa Kỳ có sáng kiến lấy tên thánh của ngày xuất hiện cơn bão để đặt tên và danh sách tên đề cử sẽ được gửi cho Tổ chức Khí tượng Thế giới sử dụng theo thứ tự từ A đến Z. Đến chiến tranh thế giới thứ hai, các cơn bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương được đặt tên không chính thức theo tên của phụ nữ. Đây là nguyên tắc bất thành văn mà đoàn dự báo thời tiết của lục quân và hải quân Mỹ đề ra. Dựa trên việc phân tích trong tiếng Anh, tiếng Pháp và một số nước phương Tây thì bão có nghĩa là giống cái. Đến những năm 1960, phong trào nữ quyền thế giới phản đối việc lấy tên phụ nữ đặt cho bão vì bão toàn đem lại điều tồi tệ. Do vậy, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã dùng cả tên nam giới và nữ đặt tên cho các cơn bão xen kẽ nhau. Tên cơn bão này do các nước thành viên tiến cử cho Tổ chức Khí tượng Thế giới lựa chọn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2000, bão nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khu vực có Việt Nam, được đặt theo một danh sách các tên mới lạ. Những tên mới bổ sung bao gồm các tên châu Á, được lấy từ các nước thành viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới trong khu vực. Những tên này có hai điều khác biệt so với tên bão ở các nơi trên thế giới. Thứ nhất, hầu hết chúng không phải là tên riêng của người mà thường là tên hoa, động vật, chim, cây cỏ hay thậm chí tên món ăn. Thứ hai, các tên này không được đặt tuần tự theo thứ tự bảng chữ cái, mà theo thứ tự chữ cái của tên các nước. Trước đây, cơn bão số 7, cơn bão Sao La, lấy tên của một loài động vật quý hiếm của Việt Nam đã tràn vào Nhật Bản. Ông Lê Thanh Hải cho biết thêm, Ủy ban bão của khu vực đã họp và đưa ra quyết định các nước sẽ đề cử tên các cơn bão để lựa chọn vào danh sách được duyệt đặt tên cho bão. Mỗi năm, Ủy ban bão sẽ họp lại một lần và có bàn đến nội dung các nước đề cử tên mới, loại tên cũ theo danh sách, các nước có thể kiến nghị bỏ tên bão do nước khác đặt. Ở Việt Nam, những cơn bão thường được đặt theo số thứ tự trong năm. Nhưng trên thế giới, bão lại có tên quốc tế rất lạ. Khi thì mang tên một cô gái, lúc lại là một loài hoa, động vật, thức ăn. Thậm chí, có nước còn lấy tên những chính trị gia, tên thánh đặt cho bão. Thực tế là các nước đã đăng ký tên các vị thần, các loài hoa, loài thú quý hiếm, địa danh nổi tiếng và cả món ăn để đề cử cho Ủy ban bão của khu vực. Trung Quốc từng đề cử tên bão là Ngộ Không, Lào có tên là Champa, để giới thiệu cho Ủy ban bão các khu vực lựa chọn. Với Việt Nam, trước đây, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã đề xuất 20 tên gọi cho bão là tên thuần túy tiếng Việt, và Ủy ban bão của khu vực chọn 10 tên do chúng ta đề cử gồm có Côn Sơn, Sao La, Sông Đà, Sơn Tinh, Lê Kim Ma, Sơn Ca, Ba Vì, Trà My, Hạ Long, Vàm Cỏ.